sáng mang tới gió lành hiu hắt lặng thầm nhìn ngắm ánh trăng nơi màn đêm mưa rơi mang đến cho ta câu chuyện tình ái nghẹn thế giới lúc ấy tươi đẹp biết mấy dù là nhiều lúc nước mắt không ngừng rơi mang theo nỗi nhớ anh luôn dặn lòng đừng khóc lòng hàn đau nhói cứ sao mỉm cười người nói sẽ yêu mãi mãi mà sao vừa mới còn nhau đã cách một trời hạnh phúc mà anh vẫn giữ gìn bao buồn vui nay tan biến người nói sẽ yêu mãi mãi mà sao lại đến cạnh anh gió mang theo sang mang tới gió lành hiu hắt lặng thầm nhìn ngắm ánh trăng nơi màn đêm mưa rơi mang đến cho ta câu chuyện tình ái nghẹn ngào tiếng nắng chim trong bao lòng thế giới lúc ấy tươi đẹp biết mấy dù là nhiều lúc nước mắt nhớ anh luôn dặn lòng đừng khóc lòng hàn đau nhói cứ sao mình cười người nói sẽ yêu mãi mãi mà sao vừa mới còn nhau đã cách một trời hạnh phúc mà anh vẫn giữ gìn bao buồn vui nay tan biến người nói sẽ yêu mãi mãi mà sao lại đến cạnh